Xin chào, ở trong à, video này thì tôi hướng dẫn anh chị em mình cách chúng ta đổi tên cái fanpage mà cái fanpage của chúng ta nó ở trong cái giao diện mới thì chúng ta làm như thế nào. Thì đầu tiên anh chị em mình bấm vào phần à, fanpage của mình nhé, bấm vào phần trang của mình và sau đó chúng ta sẽ di chuyển đến cái trang mà chúng ta muốn gì, muốn đổi tên. Thì đa phần bây giờ là Facebook nó tự chuyển cái page của chúng ta từ giao diện thường sang kiểu giao diện mới dạng profile cá nhân. Bây giờ tôi muốn đổi tên cái page này, tôi bấm vào phần uh, chuyển ngay này và sau đó tôi sẽ vào phần à, Meta Business Suite đây, bấm vào đây. Rồi sau đó anh chị em mình bấm vào phần tất cả công cụ giúp tôi. Và ở phần quản lý đây, nó có phần cài đặt trang. Là anh chị em mình bấm vào phần cài đặt trang giúp tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đổi tên page này nhé Đây là tiền công ty Ngọc Phát đúng không? Tôi sẽ đổi thành tên khác theo yêu cầu của à, khách hàng. Tôi sẽ đổi thành cái tên à, tên là gì? Trung tâm xe điện điện máy Ngọc Phát kiểm tra lại tên đấy chị nhá <coughs> rồi trung tâm xe điện này rồi điện máy ngọc phát chuẩn rồi cho dấu cách ra và sau đó là tôi bấm vào phần xem lại thay đổi và bấm vào phần yêu cầu thay đổi nhập về mật khẩu các bạn nhé mật khẩu facebook của mình các bạn nhé bấm yêu cầu thay đổi <coughs> bấm F ép làm lại thì nó lại trang <coughs> như vậy là gì là đã đổi được tên là trung tâm xe điện điện máy Ngọc Phát còn tên người dùng này thì tôi đổi luôn không khả dụng đúng không tôi tôi đặt tên khác trung tâm ok là trung tâm điện máy Ngọc Phát tên đây thử được không à ok trung tâm điểm mới có phát rồi bấm vào lưu thay đổi và tôi sẽ copy đường link này mở sang mới cho bạn xem nhé là cái page nó kiểu này bấm đây đây các bạn xem này Đấy, đã đổi tên trung tâm xe điện điện mới có phát thì anh chị em mình thấy đoạn video này hay hãy bấm đăng ký kênh của tôi là phạm thành bình để tôi ra nhiều video giá trị hơn chúc quý chị thành công xin chào và hẹn các bạn ở trong video tiếp theo của tôi